hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở trứng bất ngờ. Hôm nay chúng ta có 3 của của thương hiệu Candergo. Để xem được cái gì nào. Mở thôi. Một bên là kẹo bên còn lại là đồ chơi để tránh mất thời gian mình chỉ mở bên đồ chơi thôi nhé. Đây là hướng dẫn lắp đồ chơi. Hình như là một chú tuần lộc. Để lắp thử xem sao. khá dễ lắp Chỉ có 3 mảnh mà thôi Đã ráp xong đây là một chú tuận lộc đang trượt tuyết Dù nhỏ nhưng nét mặt của chú tuần lộc này vẫn đẹp Để tuần lộc ở đây quang của tiếp theo thôi Sẽ được gì đây nào mua khá nhiều mảnh. Để xem đây là gì nào. Hình như là một cái vòng tay hình trái tim. Giáp khó quá, cuối cùng cũng xong. Giờ chỉ cần bóc dây rồi đeo vô tay thôi. Chắc là đeo như này. Thôi qua mở của cuối. Để vòng tay ở đây Được gì nữa đây nào Cái gì đây Để xem hình như là một con rồng. Để mình thử giáp. Con này cũng giáp khó không kém cái vòng. y đã ráp xong. Cánh và đuôi có thể nhúc nhích tí. Tổng kết lại mình thấy cái này là cái đẹp nhất nãy giờ mình mở. Thôi trước khi kết thúc clip thì cùng ăn với mình xíu nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip và nhớ đăng ký và like clip cho Định nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.